Cây ổi cứ ra hoa rồi rụng, quyết không bói quả, được viết lại thành Cây ổi cứ ra hoa rồi rụng, quyết không bói quả, phụ công sức chăm bẵm, chờ mong của ông, thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta trả lời, nếu viết lại câu văn thì ý nghĩa của câu sẽ mất đi dụng ý nhấn mạnh việc cây ổi không bói quả là phụ công sức chăm bẵm, chờ mong của ông. Câu 2. Đọc đoạn trích sau. Nhưng rồi có thể vì mẹ cứ càm ràm khiến cây rác tai quá. Ngày kia, những chùm quả bé xí xi như nút áo bỗng xuất hiện trên cây. Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt, căng bóng. A. Xác định câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ B. Nêu tác dụng của việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong đoạn văn. Chúng ta trả lời câu A. Những câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ là Câu 1. Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt, căng bóng. Vị ngữ 1 là to dần. Vị ngữ 2 chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt, và vị ngữ 3 là căng bóng. Như vậy ở câu 1 có 3 vị ngữ. Câu 2, màu xanh nhạt chuyển dần sang ửng vàng, thơm phức, gọi chim về díu gian khắp trước sân nhà. Vị ngữ 1 là chuyển dần sang ửng vàng, vị ngữ 2 là thơm phức, vị ngữ 3 là gọi chim về ríu ran khắp trước sân nhà. Câu B, Việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong đoạn văn có tác dụng mở rộng nội dung kể tả, giúp người đọc hình dung quá trình phát triển của những quả ổi. Đây là chữ của nhé, cô chữa lại. Đây, của những quả ổi đây. Câu 3. Viết lại câu văn sau nhằm nhấn mạnh nội dung được in đậm trong câu. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Chúng ta trả lời Câu văn viết lại nhấn mạnh nội dung được in đậm là những kỷ niệm êm đềm ngày thơ ấu tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng ta đảm trật tự đi thôi. Câu 4. Viết một câu văn sử dụng nhiều vị ngữ với mục đích mở rộng nội dung kể hoặc tả về một đối tượng nào đó. Yêu cầu là phải viết đúng cấu trúc câu có một chủ ngữ và nhiều vị ngữ có tính logic về mặt nghĩa của từ câu, có tính thẩm mỹ, tránh sử dụng ngôn từ thô tục hoặc tiêu cực. Ví dụ, nhiệm vụ của một người con ngoan là nghe lời ông bà, cha mẹ, siêng năng học tập, chăm làm giúp gia đình. Hoặc chú mèo nhà tôi có bộ lông dài màu xám, hai mắt như hai hòn bi ve, thích nằm sưởi nắng trên ghế đá và hay cọ vào chân tôi mỗi buổi tối tôi học bài. Như vậy vị ngữ ở đây rất nhiều. Vị ngữ đúng không nhỉ? Câu 5. Đọc đoạn văn sau. Cũng có khi khói vui hơn niềm vui của người. Làng có đứa bé mới chào đời. Giữa một ngày đông buốt giá. Trong bếp, ngọn lửa nhảy nhót reo vui phần phật. Khói bay lên qua mái nhà rất nhanh, rất cao. Câu hỏi A. Tìm các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên. Câu hỏi B. Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn đó. Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Câu A. Các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên là khói vui, khói nhảy nhót, xeo vui, B. Tác dụng của biện pháp nhân hóa là nhấn mạnh khói cũng có cảm xúc như một con người, khói như một thành viên trong gia đình, gắn bó và biết chia sẻ niềm vui với con người. Làm cho cách diễn đạt thêm ấn tượng, hình ảnh khói thêm sinh động hơn. Viết ngắn Viết một đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, kể lại một kỷ niệm của em với một người thân trong gia đình. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. Chúng ta có thể tham khảo đoạn văn sau. Đoạn văn mà có biện pháp nhân hóa là cánh đồng lúa chín vàng đan hát thầm thì theo gió, trên cao mây trắng đang thơ thẩn rong chơi. Thế còn câu mà có nhiều vị ngữ là tôi mừng rỡ chạy lại, ôm chầm lấy ông, cảm nhận từng hơi ấm từ đôi tay gầy gầy xương xương của ông. Ngước nhìn ông, tôi nhận ra ông gầy hơn, tóc ông bạc trắng như cước, đôi mắt ông mở đục hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn hiền từ, vẫn tỏa ánh, nhìn vô cùng âu yếm. Đấy. Thì đoạn văn này à, đã đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu của đề